Đây là một nữ sát thủ hàng đầu sexy và quyến rũ. Lúc này, cô ấy đang thoải mái chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Vài phút sau có điều bất chắc xảy ra. Một người đàn ông đang lái xe như bay đến. Cô ấy lập tức cầm ống nhòm lên quan sát, lại phát hiện người đàn ông đã xuống xe đang trả tiền nước ở bên đường. Xem ra đây chỉ là một người bình thường, nhưng lại quay đầu lại, người đàn ông đã vác một khẩu súng bazooka, từ từ tiến về phía cô gái. Nữ sát thủ lập tức giơ súng lên. Đồ khốn. Lúc này cô gái vẫn không biết ngừ oi đàn ông bị cô hạ gục, chính là chồng cô. May là người chồng có mặc áo giáp, rất nhanh, anh ấy thông qua tiếng súng để xác định vị trí bắn. Nhưng anh ấy cũng không biết, người phụ nữ trên núi là vợ anh. Sau đó anh ấy nâng khẩu súng bazooka lên, tiếng nổ lớn làm kinh động mục tiêu nhiệm vụ. Họ dừng xe lại sớm, thoát khỏi quả bom mà vợ anh đã gài từ trước. Nhiệm vụ thất bại, người chồng nhặt được một cái máy tính hỏng. Hy vọng thông qua nó có thể tìm được thân phận của người phụ nữ bí ẩn. Sau khi trở về căn cứ, nhà phân tích nhanh chóng tìm ra địa chỉ IP. Anh ấy lập tức đứng dậy và đi kiểm tra. Nhưng đến đây người chồng hoàn toàn chết lặng. Chúa ơi, bởi vì chủ công ty này chính vợ Phía bên kia người vợ thông qua video phát hiện, người đàn ông bí ẩn đàn vác súng bazooka lại chính là chồng của cô ấy. Không sai, đôi vợ chồng này đã che giấu thân phận của nhau, chính là vợ chồng Smith nổi tiếng. 6 năm trước họ tình cờ gặp nhau trong một nhiệm vụ, hai người họ trúng tiếng xét ái tình. Để che giấu thân phận, người chồng đã nói với vợ, công việc của mình là thầu xây dựng, yêu cầu thường phải ra ngoài làm việc. Người vợ nói với chồng, mình là một nhà triển lãm kinh doanh, cũng thường ra ngoài làm việc. Niềm vui này với họ mà nói đều là thu hoạch kép tình yêu và công việc. Cả hai rất hợp nhau, quyết định dành phần đời còn lại cùng nhau. Trong 6 năm này, hai vợ chồng giấu vũ khí trong nhà. Dù giữa họ có bí mật với nhau, nhưng cuộc sống mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ. Cho đến hôm nay, họ cùng nhận được một nhiệm vụ mới do tổ chức giao. Sau khi tắt điện thoại, người vợ nói với chồng, bố bị ốm cần phải đi chăm sóc vài hôm. Người chồng cũng nói dối rằng công ty phát sinh vấn đề, cũng phải đi vài ngày. Ngày hôm sau, hai vợ chồng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhưng họ không biết, mục tiêu của nhiệm vụ lần này là cùng một người. Thế là cảnh mở đầu diễn ra. Quay lại thời gian lúc này, người chồng sau khi đội mũ trùm đầu, lập tức gọi điện thoại cho vợ, Họ hẹn nhau 7 giờ tối nay, về nhà đúng giờ cùng nhau ăn tối. Người vợ đồng ý. Buổi tối, người chồng vừa về đến nhà, thấy vợ cầm hai ly rượu, miệng hỏi công việc của chồng hôm nay mệt không. Chồng cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chia sẻ những lời nói dối hàng ngày với vợ, lợi dụng lúc vợ không chú ý đổ rượu trong ly đi, đến bàn ăn, lén cầm lấy vũ khí. Người đàn ông đang rót rượu cho người vợ. Đột nhiên, lần này thân phận của người vợ lộ hoàn toàn. Cô ấy điềm tĩnh buông tay, cố ý làm bẩn thảm. Tôi đi lấy khăn. Người chồng lập tức chạy vào phòng, vừa lấy súng lục ra, thì nhìn thấy vợ lái xe đi. Vì cô ấy không nghĩ ra, người trung giường 6 năm lại là sát thủ của tổ chức thù địch. Ngày hôm sau hai vợ chồng lại nhận được nhiệm vụ mới, trong 48 tiếng phải tiêu diệt đối phương. Họ không có lựa chọn, nếu bạn không tuân theo mệnh lệnh, hậu quả sẽ rất tai hại. Rất nhanh người vợ bắt đầu đưa người của cô ấy trở về nhà, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, liền cho người của mình lục soát phòng. Đợi sau khi người trông trở về, lại phát hiện căn cứ trong nhà bị dọn sạch hoàn toàn. Anh ấy nhớn nhác, lẻn vào căn cứ của vợ. Không ngờ, người vợ sớm đã nhận được cảnh báo đột nhập, liền cho thuộc hạ hủy hết dữ liệu lợi dụng súng bắn dây tẩu thoát thành công đến khi người chồng đến phát hiện đã chậm một bước chỉ có thể nhìn người vợ ở đối diện đồ hèn đồ nhát gan sau đó từ trong tài liệu bị phá hủy tìm ra manh mối đi đến nơi ẩn nấp của vợ vừa vào thang máy không ngờ bị phát hiện rồi vốn dĩ đây là cái bẫy mấy người vợ bày ra cố tính để lại tài liệu không cháy hết để dụ chồng người vợ nói với chồng bây giờ trong thang máy toàn là bom anh chỉ có một lựa chọn đó chính là ngoan ngoãn rời khỏi thành phố này lại không nghĩ rằng chồng không hề có một chút sợ hãi được, anh từ bỏ. Em nổ đi. Cái gì? Đến đây, nổ đi. Anh cho rằng em sẽ làm. Anh cho rằng em sẽ không làm. Được. Năm bốn. Tạm biệt Giang. Chuyện gì đã xảy ra? Cô nói tạm biệt rồi. Người vợ vội đi ra ngoài căn cứ. Nhìn thang máy rơi, cô chìm vào trầm tư. Buổi tối người vợ đến một quán ăn. Đây là nơi người chồng cầu hôn cô. Cô càng nghĩ càng đau lòng. Lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng cô ấy. Nắm lấy tay cô ấy. Chính là anh chồng. Vốn dĩ anh ấy sớm đã có sự chuẩn bị, Trước khi vào thang máy, anh ấy đã thay đổi đường dây giám sát camera, ẩn nó vào một thang máy khác. Sau đó người chồng mời vợ cùng nhảy. Nhảy được một nửa người vợ đột nhiên muốn đi đến nhà vệ sinh. Vừa lên lầu thì một người phụ nữ từ trên lầu sợ hãi chạy xuống. Anh ấy vô thức nhìn ra cửa. Quả nhiên người vợ nhân lúc loạn bỏ chạy. Anh ấy nhanh chóng chạy ra khỏi quán ra khỏi quán ăn. Không ngờ người già kế bên lại nói, sao lại có tiếng tích tắc trên người cậu vậy? Anh ấy vội cởi áo khoác ném vào thùng rác. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Lần này anh ấy thực sự giận rồi. Anh ấy không ngờ vợ lại thật sự muốn giết anh ấy. Người chồng phẫn nộ nhanh chóng về nhà, thấy xe của vợ đậu ở cổng, anh ấy lặng lẽ lẻn vào phòng, nhưng người vợ đã sớm chuẩn bị chu đáo, chờ đợi bắt đầu. Bạn đã từng thấy cặp vợ chồng nào như vậy chưa? Anh vẫn còn sống chứ, anh yêu. Đây là một cặp vợ chồng sát thủ. Tổ chức yêu cầu bọn họ trong vòng 48 giờ phải giết được đối phương. Bây giờ thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa, nhưng đôi bên đều không thể ra tay. Cứ như vậy họ vứt bỏ vũ khí trong tay mình. Trong nhà một đống bừa bộn, nhưng tối nay là đêm vui vẻ nhất trong suốt 6 năm họ kết hôn. Sau đó họ ngồi dưới đất tâm sự, đây là đầu tiên họ mở lòng mình để cùng trò chuyện, nhưng vào lúc này một quả bom khói được ném vào. Họ nhanh chóng trốn vào tầng hầm. Thì ra thời hạn 48 giờ đã đến, sát thủ mà tổ chức phái đi cũng đã tới. Kế đó bọn họ cầm vũ khí lên, chiến đấu để thoát khỏi vòng vây, cấp tốc lên xe. Vừa mới rời khỏi thành phố, lại bị một đám sát thủ truy đuổi. Cặp vợ chồng bắt đầu kề vai sát cánh chiến đấu. Nguy hiểm được loại trừ, nhưng đồng thời họ cũng ý thức được trốn chạy không giải quyết được vấn đề. Sau khi vợ chồng bọn họ bàn bạc một hồi, quyết định tuyên chiến với tổ chức. Trước tiên họ tìm đến đồng nghiệp của người chồng, Thông qua anh ta biết được thân phận bị che giấu của một cậu con trai. Người đàn ông này chính là người mà tổ chức muốn giết chết trước đó. Bọn họ đã đến được nơi giam giữ cậu con trai. Không bao lâu đã bắt được cậu con trai. Kế đó đưa cậu ta đến nơi an toàn, bắt đầu dò hỏi cậu con trai. Tại sao ông chủ của chúng tôi lại muốn giết cậu? Tôi không phải là mục tiêu mà là các người. Cả hai người, họ phát hiện ra hai người kết hôn, để hai người ra tay với cùng một mục tiêu. Sau đó ám sát lẫn nhau. Nghe xong lời của cậu con trai nói, bọn họ ngây người ra. Rõ ràng bản thân vì tổ chức bỏ ra nhiều sức lực như vậy, cuối cùng lại đổi về kết cục như vậy mà khiến họ không thể ngờ tới được là cậu con trai này lại một lần nữa trở thành mồi nhử hành tung của bọn họ đã bị bại lộ lúc này bên ngoài đã có mấy chục tên sát thủ họ liền nhanh chóng nấp vào trong một cửa hàng mặc áo chống đạn vào cầm theo vũ khí cặp đôi sát thủ chính thức xuất hiện nhưng đối phương có qua nhiều người họ lại chỉ có hai người người vợ cũng trúng đạn bị thương họ trốn vào nhà kho cởi bỏ áo khoác hay đạn họ không từ bỏ vì họ tin rằng tình yêu và sự chân thành có thể xoa dịu tất cả cuối bộ phim Họ đến một văn phòng tư vấn hôn nhân, chia sẻ câu chuyện tình mãnh liệt cùng mọi người.